Làm sao quên hành lang đầy nắng và gió Làm sao quên bóng ai đi ngang đó Dòng nói người vẫn còn đây Mà sao em xa nơi này Em giờ đây vui tình nhân mới Tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buông Là lời trong sướng rồi về trong lòng nhớ thương mùa hạ về trong lòng nhớ ai đâu đó cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thế làm sao quên hành lang đầy nắng và gió làm sao quên bóng ai đi ngang sao em xa nơi này em giờ đây vui tình nhân mới tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buồn làm sao quên hành lang đầy nắng và gió làm sao quên bóng ai đi ngang đó dòng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này em giờ đây vui tình nhân mới tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buồn là lời chào. làm sao quên hành lang đầy nắng và gió làm sao quên bóng ai đi ngang đó dòng đôi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này